còn đang trắng tay nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền một ngàn năm ta mới về chung lối nên người ơi em cần chỉ lắng lo Nếu mai sau già đừng lo nhé có anh đây mà nếu em thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo có anh luôn đợi mong nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện những tổn thương để mình anh nhận hết bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười dù có ra sao cũng thấy vui lòng trái tim anh đây chỉ có chân tình vì yêu em anh đâu cần toàn tình vì giờ đây anh còn đang trắng tay cần chỉ lắng lo bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên mơ nếu mai sau anh và em có già đừng lo nhé có anh đây mà nếu em thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo có anh luôn đợi mong nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện những tổn thương để mình anh nhận hết bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười dù có ra sao cũng thấy vui lòng còn đang trắng tay nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền một ngàn năm ta mới về chung lối nên người ơi em cần chi tình vì yêu em anh đâu cần toàn tình tuy giờ đây anh còn đang